Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiến số kèo cũng như là kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, uh, ờ, Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích cũng như lên kèo cho anh em một cái trận đấu tại uh, cúp quốc gia Đức nha anh em, trận tứ kết giữa cái thằng Rangford với Union Berlin. Đó, thì trước khi mà nhận định phân tích về trận đấu này thì anh em hãy nhớ là ấn cái nút đăng ký theo dõi kênh Tiến số kèo cũng như là kênh Tiến bóng đá nhé để cho Tiến có thêm nhiều động lực, đó ra thêm nhiều cái video mới nữa và sẽ nhận định một cách mà nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều để cho anh em tham khảo các cái mở kèo ờ, sắp tới nhé phía trước còn rất nhiều trận đấu hot lên anh em cũng như là mùa Elgo nè vào tháng 6 này đó rồi những trận đấu tại ờ, đội tuyển quốc gia nói chung rất là nhiều luôn đấy thì uh, tiến cũng muốn chia sẻ thêm là tiến có nói với anh em á, mục tiêu của tiến trong cái tháng 3 này là đạt mốc là một ca sub đấy nhưng mà hiện tại thì uh, đã vượt được cái chỉ tiêu của tiến đó và hiện tại chỉ mới ngày 3 tháng 4 nhưng mà đã có hơn 1.170 sub rồi đó thì cái điều này tiến cũng mong là anh em ủng hộ tiến trong cái tháng tư này sẽ vượt lên cái mốc là 2k sub nha 2k sub là hai người hai hai ngàn người đăng ký theo dõi kênh đấy đó để cho tiến có thêm nhiều động lực nữa nha anh em ok thì quay trở lại với cái video này anh em hãy cùng tiến ờ, đến với trận đấu giữa Ganford uh, ờ, với cái thằng ờ, Union Berlin nhá đây thì trước tiên trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nha đây anh em nhìn vào cái uh, mã kèo hiện tại mà nhà cái đưa ra thì anh em có thể thấy là đội chủ nhà Genford đang được ship ở cái mức cửa trên đó với cái mức chấp lần lượt trước Union Berlin là 0.25 này 0.5 cùng với 0.75 ờ, bên cạnh đó còn có mã kèo hòa nữa nha anh em à, còn mức tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 hay hòa 2.5 cùng với 1.75 cả trận đấy còn ở hiệp 1 thì có mã kèo đồng cùng với mã kèo chấp dành cho Ranford trước Union Berlin à, và 0.75 cùng với một hòa là mã kèo tài xỉu ở cái trận đấu này đó bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều mã kèo khác như là kèo thẻ này kèo phạt góc rồi kèo uh, gung này nọ các kiểu đấy nhưng mà những mã kèo đó thì chắc chắn bên em sẽ có trên trang thôi nhưng mà hiện tại tiếng nhận định trên em trận đấu này khá là sớm nên chưa có cập nhật được những cái mã kèo đó đấy hiện tại thì mới có ba tay thôi em mới ngày 3 thôi đó trận đấu này còn đến ờ, một ngày nữa hơn một ngày nữa mới đá Đúng anh em, thì à, vào 11 giờ tối ngày mai, ngày 4 tây đá thì chắc chắn là tầm 5 à, 6 giờ chiều thôi hay 4 5 giờ chiều gì đó là chắc chắn nhà cái sẽ đưa lên nhiều cái mã kèo hơn cho anh em. Đó, trong đó có mã kèo gốc, mã kèo thẻ rồi kèo gung này nọ các kiểu cho anh em chơi luôn. Thì hiện tại với những cái mã kèo này, Tiến vẫn đưa ra tỷ lệ kèo mà Tiến chọn cho anh em tham khảo nhá ờ, ok thì trước khi mà đưa cái cái sự lựa chọn của tiến ấy anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, phân tích cũng như nhận định về hai cái đội bóng này trước nha đây anh em trước tiên trước tiên anh em nhìn vào cái màn hình này thì sẽ thấy được cái đội hình ra sân dự kiến của cái thằng Ranford cũng như cũng như là đội hình ra sân dự kiến của đội khách Union Berlin thì tiến cũng xin nhắc lại đây chỉ là cái đội hình ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đó đưa ra cho anh em tham khảo thôi không có gì là chắc chắn cái cái cái đội hình này hết nhá các chuyên gia chỉ đưa ra cho anh em mình xem bàn luận về cái đội hình thôi đấy thì tiến cũng sẽ nói sơ qua thôi nha anh em à, với chủ nhà gánh phết sẽ ra sân với cái sơ đồ là 3421 với cái tiền đạo chủ lực đó, đó chính là tiền đạo mang áo ờ, số 9 à, ờ, Muani và cái bộ đôi à, bộ đôi mà mà mà hộ công cho cái thằng tiền đạo này đó chính là Mago Gotje đó cùng với Kamada nhắc về Mario Gotje anh em cũng biết được là cái thằng Gotje này đã uh, giúp cho đội tuyển Đức đăng quang cái ngôi vô địch uh, World Cup năm 2018 đúng anh em đó ghi bàn vào cái phút bù giờ đấy còn về đội khách Union Berlin thì sẽ ra sân với cái sơ đồ là uh, 352 nha anh em đấy thì cái sơ đồ 352 của Union Berlin với cái bộ đôi tiền đạo đó chính là Kedin Beren cùng với uh, à, uh, à, Serondo Becker đấy thì đây chỉ là những cái mà mà mà sơ đồ dự kiến thôi nên uh, anh em không cần bận tâm quá nhiều về cái đội, đội hình sơ đồ này nhé vì chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều thay đổi trước giờ bóng lăn đấy không có gì chính xác đây hết ok thì uh, tiếp theo đây tiếp theo đây anh em hãy đảo qua cái phong độ của hai đội cùng với tiếng nhé trước tiên thì anh em có thể thấy là cái phong độ ờ, của cái thằng Ranford thì gần như gần như là Ranford chỉ có đúng một cái chiến thắng đó một cái chiến thắng cùng với bốn bốn trận hòa và năm thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường một cái phong độ phải nói là rất là tệ của Ranford đúng không anh em đó thì ngoài cái trận thắng Berman ra còn lại thì đều thua với hòa thôi và ở hai trận gần nhất ở hai trận gần nhất thì Ganford có cùng ờ, tỷ số hòa một điều trước ờ, cái thằng Ford này Ford trong cái trận đấu mà giao hữu câu lạc bộ cũng như là mới đây nhất là hòa với Bochum đó hòa với cái thằng Bochum tại Bundesliga ngay trên sân nhà của mình à, thì cái phong độ của Ganford này phải nói là quá là tệ anh em ơi thì sau cái trận hòa này thì uh, cái bảng xếp hạng của Bundesliga anh em có thể theo theo tiếng để xem về một chút về cái bảng xếp hạng nhé đây thì sau cái trận hòa đó thì Ganford lại phải dậm chân ở cái vị trí thứ sáu với 41 điểm sau 26 vòng đấu đó ghi được 47 bàn và để thủng lưới 37 bàn với 11 thắng 8 hòa và 7 thất bại thì Ganford hiện tại nếu mà tính tại cái giải Bundesliga ấy, thì Ganford đang kém cái thằng đối thủ của Union, ờ, đối thủ là Union Berlin trong cái cuộc đối đầu tại cúp quốc gia Đức này với ờ, tổng cộng là 10 điểm cách biệt nha anh em đấy Union Berlin hiện tại đang đứng ở vị trí thứ ba bậc Bundesliga với 51 điểm sau 26 vòng đấu này ghi được 41 bàn thắng để thủng lưới 28 bàn 15 thắng 6 hòa và 5 thất bại đấy một cái phong độ cũng khá là tốt dành cho Union Berlin nha anh em thậm chí là có cái thời điểm mà cái thằng Union này cũng đã từng đứng uh, uh, đứng đầu cũng như đứng thứ nhì tại Bundesliga đấy thì cái dạo gần đây Union Berlin cũng thi đấu không được tốt cho lắm nên mới tuột xuống cái vị trí thứ ba hiện tại mà thôi đó thì với những gì Tiến đã cho anh em xem tại các bảng xếp hạng thì anh em hãy quay trở lại với cái phong độ của ờ, đội chủ nhà cũng như đội khách cùng với Tiến nhé đây thì Tiến đã phân tích về à, cái phong độ của đội chủ nhà thì nó khá là tệ đó chỉ có một chiến thắng sau 10 trận thi đấu gần nhất mà thôi và tiếp theo đây anh em hãy xem về cái phong độ của Union Berlin đây thì anh em có thể thấy là thằng Union Berlin này cũng không có khá hơn thằng uh, Ganford đó nhưng mà xét về phong độ những trận thua của Union Berlin vẫn ít hơn đó kém hơn cái thằng à, Genfest này rất là nhiều đúng không anh em thì Union Berlin có được tổng cộng là 3 thắng này, 3 thắng 3 thắng cùng với 5 hòa và chỉ nhận hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất mà thôi. Đó. Thì những cái chiến thắng của Union Berlin thường ghi rất là nhiều bàn như là chiến thắng 3-1 trước Ajax nè, đó ở cái trận lượt về cúp à, C2 châu Âu. Đó cũng như là cái trận thắng 2-0 trước Genfast và cái trận thắng 3-0 gần đây nhất trước uh, Stuttgart. Đấy, thì uh, như anh em đã thấy thì hai cái câu lạc bộ này đó giữa cái thằng Union Berlin và Genfest cũng vừa đối đầu với nhau tại cái uh, uh, giải đấu Bundesliga ở cách đây một vòng đấu đúng không anh em thì ở trận đấu đó thì Union Berlin đã xuất sắc đánh bại cái thằng Genfest với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà của mình và hai đội sẽ tái đấu với nhau ở cái trận đấu này trên sân nhà của Genfest nhưng lại nằm ở trong cái giải đấu là cúp quốc gia Đức nha anh em đó chứ không phải là Bundesliga anh em nhớ nhé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 uh, làm khách trên sân của đối thủ không có khá gì mấy khi mà chỉ có được ờ, hai uh, trận hòa cùng với hai thất bại ở bốn một đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì xét về tất cả thì uh, nếu như nếu như cái này là anh em phải nhìn kỹ về cái phong độ hai đội nữa nếu như mà xét về cái phong độ mà tất cả trận đấu ở 10 vòng đấu gần nhất ấy đó xét về phong độ ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì cái thằng Ganfest đang có phong độ tệ hơn Union Berlin một ít đúng không anh em Ganfest chỉ có một thắng thôi cùng với đó là là bốn trận hòa đó còn lại là năm thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất còn Union thì ngược lại có đến 3 trận thắng này, 3 trận thắng cùng với 5 hòa và phải chỉ nhận hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường mà thôi. Nhưng bù lại trên sân khách thì cái thằng Union Berlin này làm không có tốt lắm anh em khi mà không tìm được chiến thắng ở 4 trận gần nhất đúng không anh em? Đó hai hòa, hai thua. Còn riêng cái thằng Genford thì lại chỉ nhận một thất bại trước ông lớn Napoli tại Serie A đúng không? Trong cái giải đấu mà mà cúp C1 ở trận lượt về đó thì Napoli ở thời điểm này rất là mạnh nên Ganh thua cũng là điều đương nhiên thôi chắc chắn là không thể bàn cãi đấy còn những trận đấu còn lại thì Brentford đã làm rất là xuất sắc như trận thắng 2-0 trước Bremen ở Bundesliga này cùng với đó là ba trận hòa cùng tỷ số một đều đó trước uh, Stuttgart Ford cùng với Bochum thì tuy tuy là Brentford không tìm được chiến thắng nhưng Brentford cũng uh, đã đã có những cái trận đấu mà mà không phải nhận thất bại trước mọi đối thủ đúng không anh em Ghiên chặn à, thua Napoli tại lượt về cúp C1 thì tiếng đã nói rồi Napoli mùa này rất là mạnh nên trận thua này không đáng để để bàn cãi nha anh em đấy thì với những gì tiếng đã phân tích thì xét về cái phong độ sân nhà của Napoli hiện tại đang nhỉnh hơn so với cái phong độ mà mà à, của Ganh đúng không anh em nhưng nhưng cái phong độ sân khách của cái thằng Union Berlin á riêng về cái phong độ sân khách ấy thì nó lại kém hơn à, cái thằng Ganh rất là nhiều đó thì với những gì tiếng đã phân, phân tích thì anh em cũng hãy xem thêm về cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây thì hai đội này đã có 4 lần đối đầu với nhau trong lịch sử 4 trận gần nhất nha anh em 4 trận gần nhất rồi thì anh Phết đã có được hai chiến thắng cùng với ờ, hai uh, trận thua trước anh uh, ờ, Odeon Berlin thì hai cái thằng này dường như là đang là bất phân thắng bại với nhau đó đều đi thi đấu khá là ngang cơ nhau luôn thì ở trận ở tại cái giải đấu Bundesliga ở mùa này ấy thì ở trận lượt đi Ganfast đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà nhưng khi quay trở lại lượt về thì Union Berlin đã xuất sắc đánh bại uh, với tỷ số ngược lại là 2-0 đó hai đội nó hòa nhau cũng như là ở giải Bundesliga ở mùa giải trước mùa giải trước nha anh em thì Genfast trên sân nhà cũng đã thắng cái thằng Berlin với tỷ số là 2-1 đó nhưng ngược lại khi mà quay trở lại sân nhà của Union Berlin thì Union Berlin đã hạ gục Genfast với tỷ số 2-0 kiểu như là sân nhà nào nó thắng vậy đó anh em cho nên với trận đấu này có lý do để nhà cái đưa ra cái mức chấp dành cho đội chủ nhà Genfast trước Union Berlin đúng không anh em đấy thì uh, với những gì tiến đã phân tích đó với những gì tiến đã phân tích cùng với tỷ lệ kèo hiện tại thì tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo trong cái trận đấu này chỉ hai mã thôi nha anh em đầu tiên đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là greenfast chấp 0.25 đó đây tiến sẽ cho anh em xem kỹ lại này trước tiên là mã kèo greenfast chấm 0.25 cùng với cái mã kèo tài tài hai hòa cả trận đấy vì những trận đấu gần đây của hai đội này đều có tỷ số từ hai bàn trở lên đó nếu lỡ như mà trận này hòa một đều thì anh em sẽ gãy đi cái mã kèo uh, mã kèo chấp này đúng không anh em thua nửa mâm thôi và sẽ hòa với mã kèo uh, uh, hòa đi cái mã kèo uh, tài hai hòa này đó vì vậy cho nên tiến sẽ cho anh em dần thêm vào cùng một cái mã tỷ số ở trận đấu này đó chính là cái mã mà 11 nha anh em đây tiến sẽ kéo xuống cho anh em thấy kỹ hơn này chốt lại Tiến sẽ có ba cái mã kèo dành cho anh em trong cái trận đấu này đây đầu tiên là mã kèo hòa 11 này mã tỷ số nha anh em cùng với mã run chấp này mã tài hay hòa này đấy anh em nhớ nhá đầu tư cho tiến một cái mã là chủ nhà run chấp 0.25 trước Union Berlin cùng với mã tài hay hòa cả chặn đấy nếu như vốn của anh em cao anh em có thể chia đều tiền đó chia đều vốn để vào hai cái mã này và anh em chỉ dằn một ít vào cái tỷ số 11 thôi đó anh em chỉ chích ra tầm 20 phần trăm 10 10 phần trăm thôi để anh em dằn vào mã tỷ số 11 này cho tiếng đó ví dụ như ví dụ như anh em vào cái thằng Renfest này là vào 10 củ đi đó thì anh em cứ vào thêm cái tài này 10 thì anh em chỉ nhín vào là 500 đến một củ anh em vào dằn lại cái tỷ số 11 cho tiếng nhá đấy thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến đưa lên cho anh em tham khảo thôi nếu mà hợp mã trùng ý anh em có thể vào còn không thì anh em xem như là là để có thêm nhiều cái kinh, kinh nghiệm nè hay là anh em có thể đánh ngược lại luôn nếu mà không trùng ý với tiến đấy thì uh, những cái mã kèo chuẩn hơn chắc chắn tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm trước giờ bóng lăn vì khi mà trước giờ bóng lăn ấy tiến sẽ nắm bắt được cái đội hình uh, ra sân chính thức này cũng như là biết được những cái cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào rồi nó uh, những cầu thủ đá chính ấy nó có bị chấn thương hay không đó rồi chơi với sơ đồ công hay thủ này nọ rồi thiếu ai rồi vắng vắng ai có ai ra sân thì lúc đó tiến sẽ đưa lên những cái mã kèo nó chuẩn hơn đúng không anh em khi mà mình nắm bắt được cái thông tin về đội hình ấy thì mình sẽ à, à, xem xét kỹ lưỡng hơn về cái phong độ cũng như là cái sơ đồ cái lối chơi của cái đội bóng đó thì mình mới đưa ra được những cái tỷ lệ kèo nó chuẩn hơn đấy thì những anh em nào mà thật sự mà đang thua tha sau bờ ấy hoặc là muốn vào nhóm để cùng đồng hành với tiến đó muốn kiếm cơm gạo muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất thì uh, cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 đó thì anh em uh, để vào nhóm của tiến cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ trực tiếp hỗ trợ anh em thì cái nhóm của tiến là không thu phí không thu lọc gì từ anh em hết đó nhưng anh em phải cần có hai điều kiện mới có thể vào nhóm của tiến nha thứ nhất là anh em phải có một cái số 4 đó số 4 ít nhất cũng một hai củ chứ lên đúng không anh em anh em muốn gỡ gạt muốn kiếm cơm gạo thì ít nhất phải có vốn chứ với vốn cũng tầm một hai củ chứ lên thì tiến mới có thể dễ dàng để uh, chia kèo cũng như là cho anh em dần lại các cái mã tỷ số này mã gung này đó để cho anh em tránh cái việc tụt tha. à, ờ, thứ hai là anh em phải có xài cái uh, số tài khoản ngân hàng đó có đăng ký chuyển khoản online gọi là internet banking anh em thì anh em có cái đó thì tiến mới hỗ trợ anh em ờ, tạo một cái tài khoản trên trang để trực tiếp chủ động cầm cái trang chơi như tiếng đó không cần phải chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng làm gì hết á à, kho vừa bị mắc like mắc cỏ rồi đủ thứ hết thà tự cầm cái trang chơi nó không dính líu tới ai hết thích vào gì chơi gì chơi nếu như mà anh em gặp cái trường hợp mà mã kèo nó khó vào ấy anh em có thể không vào luôn cứ đợi bóng lăn tầm 15 phút 20 phút gì đó đúng không anh em thì đợi nó bóng lăn xong rồi đợi kèo hạ xuống đó anh em có thể xem cái thế trận nó như thế nào rồi xong rồi lúc đó anh em vào cũng chưa muộn tại vì mình cầm cái trang mà mình chủ động mình thích vào đâu là mình vào ok cho anh em đó thì tiến chỉ muốn tâm sự với anh em như vậy thôi nếu như thật sự anh em thua tha sao bờ muốn đầu tư muốn cùng tiến đi ở những trận đấu phía trước đó muốn vào cái nhóm của tiến thật sự thì cứ uh, liên hệ với tiến qua số zalo tiến đợi phía dưới góc màn hình này nếu như mà anh em đã đạt đủ hai cái điều kiện mà tiến đưa ra đấy và để uh, nếu như mà anh em không có xài Zalo ấy anh em cũng có thể liên hệ với Tiến qua ba cái nền tảng khác uh, Tiến có để ở dưới phần mô tả trong cái video này đây Tiến sẽ giới thiệu cho anh em nhé thì mỗi cái video mà Tiến đăng lên á Tiến đều dán những cái đường link dưới cái phần mô tả của video đó gồm có Facebook cá nhân Telegram fanpage với TikTok thì riêng cái nền tảng fanpage với tiktok thì anh em nếu mà xem video ủng hộ tiến ấy thì hãy để là một like cũng như một bình luận về tỷ số của trận đấu này đó tiến sẽ lựa chọn những cái anh em nào mà bình luận dự đoán chính xác nhất cũng như sớm nhất đó tiến sẽ tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt cũng như là anh em nhớ ủng hộ tiến bằng cái cách là like cái trang fanpage của tiến cũng như là like cái trang tiktok của tiến luôn ok cho anh em chỉ cần ấn vào thôi là mình cho một cái like đâu có mất mát gì đâu anh em nó ngoài ra anh em cũng có thể liên hệ với tiến với tiến qua cái nền tảng là facebook cá nhân đó cùng với telegram thậm chí là fanpage anh em cũng có thể liên hệ cho tiến qua ba cái nền tảng này đấy chỉ cần ấn vào cái đường link thôi sẽ xuất hiện lên những cái mà mà cái trang của tiếng cái trang gốc của tiếng đó không có bị giả danh lừa mạo gì hết đúng không anh em anh em chỉ cần ấn vào trực tiếp thôi à, còn những anh em nào mà thật sự không biết cách mà bấm vào những cái đường link này để liên hệ với tiếng ấy thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo của tiếng nhé đó vì hiện tại tiếng bị giả mạo ở telegram cũng như facebook khá là nhiều nên tiếng mới dán trực tiếp cái à, link chính thức của mình ở các nền tảng này lên trên cái phần mô tả ok cho anh em thật sự mà anh em muốn tìm đến tiến thì cứ ờ, liên hệ với tiến bằng những cái cách mà bấm vào cái đường link trong phần mô tả này đó cùng với số zalo ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé nếu như mà anh em thật sự mà yêu quý tiến ấy à, thấy nhận định của tiến hợp lý này đó thì có thể đầu tư theo tiến cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo và cái kênh tiến bóng đá này nhé đó và đừng quên à, ấn để lại một like ở cái video này và bình luận về tỷ số nha anh em ok và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mộ kèo mà anh em đã đầu tư đó và tiến cũng chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe nữa nhé